chào các bác nhá shop Tân Ánh Ngọc Ánh chào toàn thể anh em à, giới thiệu với anh em về cái mẫu quần áo mũ bảo hộ chống ong đốt nhá phục vụ cho các bác nuôi và khai thác ong mật đấy ngoài cái quần áo mũ này thì còn rất nhiều các phụ kiện khác phục vụ cho cái ngành nuôi ong mật đặc à, đây là con ong nội nhá các bác nhá, thì các bác cứ theo dõi và à, truy cập kênh à, tìm cái danh sách phát đó là vật tư phụ kiện nuôi ong cái ờ, danh sách phát đấy nha là các bác xem các clip về sản phẩm thì các bác à, chọn sản phẩm nào thì các bác vui lòng alo trực tiếp cho shop theo cái số điện thoại bên dưới màn hình nhá thì clip này sẽ giới thiệu cho các bác về cái quần áo và mũ bảo hộ chống ong đốt nhá đây đầu tiên đó là cái mũ đó là cái áo nhá gọi là cái áo liền mũ đây áo liền mũ lô hàng này là lô hàng mới các bác nhá màu thực tế là màu như này xanh rèn di bộ đội rất là đẹp đấy nhá Đấy. Cái này ấy, thì nói luôn cho các bác nắm được về giá Giá của nó là 180.000 180.000 đã bao gồm cả phí ship đi toàn quốc cho các bác Các bác ở đâu cũng đặt được hàng Nhận hàng có quyền bóc ra xem và kiểm tra trước khi trả tiền Đấy các bác lưu ý kỹ nha Cái này là tôi yêu cầu các bác là xem và kiểm tra kỹ trước khi trả tiền Để tránh cái tình trạng là nhiều khi là bên bưu điện vận chuyển họ làm móp mép làm hỏng thì các bác à, có quyền từ chối đơn hàng đấy và yêu cầu shop gửi cho các bác đơn hàng khác nhé chứ còn các bác nhận được rồi lại mất công ờ, gửi lại bưu điện lại tốn tiền phí đây. đấy, các bác cứ xem kỹ 180 nghìn xem xong ok ngon lành hết thì trả tiền cho người giao hàng nhé hàng sẽ đi toàn quốc tôi giới thiệu cụ thể về cái mũ này nhá đây cái này toàn bộ phía sau gáy là nó bằng vải hết bằng vải là gì này hết có cái lô hàng phía sau nó bằng lưới thì nhìn nó không được chắc chắn là shop không đặt nữa nhá lô hàng toàn bộ bằng vải hết và cái lưới phía trước này các bác quan sát là cái lưới màu đen lưới màu đen hay còn gọi là lưới tàn hình đấy đấy lưới tàn hình nhìn nó rất là trong mắt nó không bị vướng không bị tầm cản nhá rất là tốt nhá và cái này ấy, nó là mặc theo kiểu chui đầu mặc theo kiểu chui đầu và mới cái mẫu áo bảo hộ này thì chỉ có một size duy nhất dùng cho các bác nhỏ con cũng dùng và to con cũng dùng luôn đấy nhỏ con thì rộng thoải mái và to con thì lại vừa vặn đấy bảy tám mươi cân cũng mặc được chỉ có một size duy nhất các bác đòi hỏi size to size nhỏ cũng sẽ không có nhá và cái này là chỉ có cái áo không thôi áo không thôi để để cho ờ, nó giá thành nó rẻ xuống thế còn các bác mà mua cái quần nữa cả bộ thì nó rất là cao mà cái quần thì để không giải quyết vấn đề gì các bác mà dùng cái quần bình thường của mình là ok rồi còn mặc cái quần theo cái bộ này thì nó rất là lùng tùng nó lùng thùng lắm thì <coughs> đây tôi sẽ mặc thử cho các bác nhá phía phía cạp này nó có bu rông này à, mặc ờ, mặc theo kiểu chui đầu các bác nhá mặc theo kiểu chui đầu à, mặc theo kiểu chui đầu này mặc theo kiểu chui đầu một size duy nhất à. đây các bác này cái này là nó có một cái túi túi nho nhỏ để cho các bác đựng mấy cái dụng cụ à, trong khi các bác làm ví dụ như là cái nòng nhốt chúa hay cái kim di trùng hay là cái gì đấy chẳng hạn nhé à, cái kết cấu của cái này ấy, là ống tay này cũng là thun nó bu rông lại để giúp ong chui vào chống ong chui vào nhé đây cái này chống ong không chui vào và cái uh, ờ, phía cạp này cũng vậy này Đấy, phía gấu này, này nó cũng là chun bó lại thì là giúp uh, chống cho ong không chui vào được nhé đây túi đựng uh, dụng cụ này lưới phía trước này các bác nhìn này là lưới màu đen nhìn rất là rõ rất là trong nhé à, cái vành này nhá vành là vành bằng sắt các bác nhá vành bằng sắt đấy và đây ấy, nó sẽ có cái khóa có khóa mở ra để gọi là liên kết ở phía trong các bác cần gãi gãi hay cái gì đấy chẳng hạn nhá. đây có khóa đây nhá đấy, đây là cái mũ đây là cái áo liền mũ đây các bác xem được con xem áo liền mũ một size duy nhất nhá các bác nhá một size duy nhất 180.000 một cái bao ship đi toàn quốc à, đây là cái áo này các bác cứ ờ, người thật việc thật nhận được hàng kiểm tra hàng đúng như vậy để các bác thanh toán tiền cho người giao hàng đây này. là xong là cái áo nhá tiếp theo sẽ đến cái mũ không cái mũ không nhá các bác nhá cái mũ không này thì bây giờ bên shop đang có hai mẫu cung cấp cho các bác để cho các bác có tiện thể so sánh luôn cái mẫu thứ nhất đó là cái mẫu gọi là cái shop gọi là mũ mẫu nhỏ á nhé mẫu nhỏ này là 100 nghìn một cái Đây, mẫu nhỏ này 100 nghìn một cái này đã bao gồm cả phí ship rồi nhá đã bao gồm cả phí ship rồi nó có hai vành hai vành này đờ bằng thép hai vành này đờ bằng thép các bác nhé đấy đờ bằng thép và cái lưới chung quanh lưới chung quanh tất cả đều là màu đen đều là màu đen đấy, là màu đen đây tôi đội thử cho các bác luôn mạnh nhá vành dưới cũng bằng thép này có dây để các bác ờ, thắt vào chỗ cái cổ áo của mình này đấy để cho chống ong nó không chui vào đây là các bác ờ, thoải mái đi ờ, thăm ong cho ong ăn khai thác quay mật thì là nó cũng sẽ không bay vào cổ và mặt mình được cái này nó bảo hộ đơn giản không đơn giản hơn có nghĩa là chỉ cái mũ không thôi đấy. đây là cái mũ mẫu mũ nhỏ mẫu mũ nhỏ này cái vành này này cái vành này đường kính nó sẽ đạt được khoảng 36 37 phân À, hai vành vành nào cũng bằng thép hết nhé Đấy. thế còn đối với cái mẫu mũ to hơn thì nó đắt hơn có 10.000 thôi các bác nhé đắt hơn 10.000 là 101 Đấy, 101 110.000 cho một cái này cái này ấy, thì cái lưới phía chung quanh này nó là màu trắng còn cái lưới trước mặt mình nhìn ấy thì sẽ là màu đen đấy để cho là lưới tàn hình trước mặt mình nhìn màu đen này và cái vải này thì nói chung là tiền nào của đấy thôi vải này nó sẽ dày dặn hơn chắc hơn nhá chắc hơn đấy cái này có hai vành thì cái vành trên này bằng thép còn vành dưới này sẽ bằng nhựa nhá bằng nhựa này nhựa nhựa nhựa ờ, dẻo đấy rất là dẻo rất là dai đấy nhá thì cái mẫu mũ này là sẽ đường kính sẽ to hơn thoải mái hơn thì nói chung là nó chênh lệch nhau có 10.000 thôi các bác chọn mẫu nào thì chọn à. các bác đội nhá đội vào xong di chuyển làm sao cho cái phần ờ, phần phần đen đấy nó quay ra phía trước đấy quay ra phía trước mình nhìn rất là rõ nhé thế đây là cái mẫu ờ, mũ bảo hộ nhé, mũ bảo hộ này đấy. À, áo nhá thông báo lại các bác này áo là 180.000 còn mũ nhỏ là 100.000 mũ to là 101 đấy hàng ship đi toàn quốc các bác nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán tiền cho người giao hàng à, ngoài các này ra thì còn nhiều các phụ kiện vật tư khác các bác ờ, cần món nào thì ủng hộ shop nhá Ờ, các bác ờ, vui lòng bấm vào nút ờ, đăng ký ủng hộ kênh và bấm vào cái chuông bên cạnh luôn đấy thì các bác sẽ nhận được những cái thông báo mới nhất về những cái sản phẩm mà shop giới thiệu với các bác phục vụ cho các bác trong công việc hàng ngày trong công việc nuôi ong khai thác mật rồi shop tân ánh ngọc ánh xin cảm ơn các bác hẹn gặp lại các bác trong những clip sau nhé